Bầu trời xanh xanh Gió thổi nhẹ nhàng Nắng thời gắt Ở nơi mà mình sinh ra và lớn lên Thung lũng Gia Ba thuộc tỉnh Gia Lai Có người à, nói vui với mình rằng là Gia Lai thì có tận 4 mùa Đó là mùa mưa, mùa nắng, nắng vừa và nắng quá Nói vậy chắc các bạn cũng hình dung được khí hậu ở đây sẽ như thế nào Hôm nay à, rong ruổi trên những à, cánh đồng nương, đất cát bạc màu Anh em chúng mình sẽ đi bắt những con dông cát Những người anh em ở đây gọi chúng là con nhông đất vì hình thù nó giống con kỳ nhông mà sống ngoài dưới đất nên gọi chúng là con nhông đất nó còn có, có cái tên tây nữa là bentley dông bentley bắt chúng thì à, hơi khó vì à, à, hang của nó đào sâu dưới đất mà còn ngoằn ngoèo nữa vì vậy người ta mới gọi nó là đặc sản mọi người Hôm nay đi với anh em một mình là có em à, Ngan và em Phước Những con dông này thường cái giờ đi kiếm ăn của nó là từ à, cái lúc mà mặt trời mọc là khoảng 6 à, giờ Đến cái lúc mà mặt trời lên tới đỉnh là khoảng 12 giờ 11-12 giờ thì nó quay trở về hang Và cách bắt nó thì có hai cách Cách đầu tiên là vào cái lúc sáng sớm Lúc mà nó chưa ra khỏi hang đó mọi người Sẽ đặt một cái bẫy trước cái miệng hang của nó à, Khi mà nó đi kiếm ăn thì nó sẽ bò lên nó sẽ mắc vào cái bẫy đó và cái rút cái bẫy lại siết cái cổ nó lại và cách thứ hai là bây giờ là khoảng 12 giờ là cái lúc mà nó về hang rồi thì không thể nào mà đặt cái bẫy nữa thì dùng cách thứ hai đó là đào đào chúng lên ngoài noai con ơi con chuột à đâu <laughs> đào chúng hang chuột rồi các bạn <laughs> đào chúng hang chuột rồi rồi lắp lại đây kiếm cái hang khác mình nghĩ chắc cái hang hồi nãy em phước chị chắc á sợ cái hang chuột quá anh này cái hang này này giống cái hang chuột không hang to đấy hang cái này to ô hang to hang to rồi mọi người đúng là vì cái hang hồi nãy đào không có sâu đó là hang chuột nó mới đào nông vậy thôi nhưng con dông này nó thường là chọn những cái cái đất mà người ta mới trồng mì người ta mới cày lên đó mọi người đất ở đó nó mềm hơn nó sẽ đào hang ở đó nó dễ hơn ui ui chạy chết cha <laughs> uh, chạy nhanh ghê nhờ chạy nhanh lắm nhờ u mình vừa thấy nó về mà nó vụt chạy mất rồi các bạn rồi một em sống chuồng rồi thôi nó chạy mất tiêu rồi rồi em phước á, tìm thêm được một cái hang nữa Thằng à đón tay sẵn này, nó ra là chụp luôn này. ôm à. để ra ngang mất đồ ăn rồi <laughs> mất đồ ăn rồi đứng ở đây này đứng ở đây này đứng, đứng ở đây này trong nó chạy đấy kia là cái miệng kia đây, đây, cái... À, à, cái lỗ thứ hai của nó không à, đây à, là cái miệng cái miệng hang thứ hai của nó nè mọi người đây à, giờ chặn hai đầu xem mình thoát đường nào hơi to đấy <coughs> đây, đây. Ừ, ừ, ừ. rồi có có rồi có rồi có rồi có rồi có rồi có rồi có rồi đâu đâu đây à, đâu <laughs> có cắn không không sao ô nó khỏe lắm mọi người ạ à. ô to con này rất là nặng luôn này này khoảng có được à con <laughs> con này phải được một làng rưỡi này phải được một làng một làng rưỡi mấy con này là thường là mấy anh em là có em em nguyên là thường xuyên bắt con này để bán này một con bự là 15 ngàn đúng không dạ. một con bự là 15 ngàn con nhỏ là 10 ngàn một buổi sáng là ngon ờ, thường nó bắt được mấy con? 50 con này luôn ấy Wow Nhưng mà đó là đặt bẫy mọi người Đặt bẫy thì sẽ dễ hơn Đây mình đào thì đào thì cái kiểu hơi vẽ hơi hơi phá hoại quá nha <laughs> ai mà cái rẫy mía này người ta coi được chứ người ta người ta buồn chết được <laughs> một em mệt rồi trời chuẩn bị cơn mưa ở phía kia rồi ở buổi sáng sớm đi bắt con dông bằng cách đó đặt à, à, cái bẫy ở trước cửa hang nó sẽ dễ hơn nhưng mà vì công việc của mình là bán quán nhậu hôm nào nghỉ sớm nhất thì cũng khoảng 11 12 giờ nên để dậy của bốn rưỡi năm giờ sáng thì <laughs> khó lắm mọi người xem ra ở chỗ này à, kiếm được à, ít quá mọi người không thấy anh em mình chắc là sẽ chạy lên à, kia cái vùng mà uh, nó cao hơn ít nước hơn mình nghĩ là ở đó sinh dông sẽ ở nhiều hơn Phước sẽ đi đường này em ngang sẽ đi đường này Nam sẽ đi theo Phước để đi kiếm hang em Phước thì vẫn đang đi đi tìm nên mình sẽ đi vào đây có cái cây à, đào nè mọi người đây là cây điều rất là sai trái luôn trái nào cho nó đỏ mọi người lâu rồi mình chưa ăn mà mấy trái điều này nên bước trái mình ăn thử mọi người nha đây mình hái được một trái rất là đỏ rất là căng đây uhm uhm, chả này ngọt hơi chát nhưng mà ngọt lắm mọi người ừ, lâu ốm rồi mấy năm rồi giờ mới ăn lại đây là tròi của những người người ta đi làm nương làm rẫy trên đây nè mọi người họ được ở xa họ không về được họ ngủ trên đây luôn nhanh bạn đang đi kiếm <laughs> mệt không uh, à, ngan mệt không không <laughs> Ui, lần đoạn này kiếm rất là khó luôn mọi người Mình nãy giờ mình cứ đi mình cứ cắm mặt xuống dưới đất này để kiếm được hàng này. Sau uh, à, 3 tiếng rong rủi dưới nắng thì anh em mình chỉ bắt được à, hai con dông thôi mọi người ạ Nhưng mà bù lại thì em Phước và em Ngan bắt được nguyên một đàn chuột luôn <laughs> Em Phước à, sẽ cho mình hai con dông nó để mình ăn Còn em Phước và em Ngan sẽ ăn chuột Vì từ trước giờ mình chưa ăn chuột nào hết mọi người ạ Đây là hai con dông con dông này thì nãy em Phước á, đi một mình bắt được đây là con dông đầu tiên bắt được rồi mọi người con này rất là bự luôn con này nếu mà bán được bao nhiêu 15 ngàn rồi con này chắc được 5 ngàn ui chuột của em mới chạy kìa đây là <laughs> bắt được nguyên một gia đình chuột luôn <laughs> hai, hai anh em ăn tha hồ luôn vì từ trước giờ mình chưa ăn chuột lần nào hết mình cũng không dám ăn nhưng mà hai con như thế này là đủ để cảm nhận hương vị rồi mình sẽ chờ cái phần nước ở đây cho sạch đi mình rửa mấy con con con, con này là mình ướp nha mọi người à, thui đấy chứ mọi người thu trước sau đó mình sẽ mổ bụng ra đây mình có mấy trái cà xanh cà đắng mà nãy mình hái được à phước đã hái được ở ở cái nhà sàn kia của mọi người cà là cà gì em cà đắng cà đắng còn cà pháo là cà như nào cà pháo là nó khác mà đo lên coi cà này là mình à, nướng lên á cái con dông mọi người mình giả ra với con dông mình ăn chung với con dông rất là ngon này nấu chung được không nếu mà có nhiều dông là mình à, nấu món gì là mì à có nhiều dông là nấu lá mì với cà Ui con bự này nhiều ruột quá nha <laughs> nhưng bỏ lên nướng nhanh với nhanh bỏ lên nướng nhanh Nhanh Qua đây nữa Đang bận nướng chuột à, Đây xin nhanh lên Mấy cái cài này mình sẽ xiên vào cây nướng luôn mọi người cái mùi à, sa tế nó bay lên thơm ghê nha cái món này ở Phú Yên người ta gọi đặc sản đó mọi người mình lên trên mạng coi các món về dông thì mình toàn thấy là Phú Yên đặc sản Phú Yên đặc sản Phú Yên không đây là mọi người chính đây là mọi người nhìn nó vàng hấp dẫn chưa uhm, thịt thơm ghê nè à. ăn à, thử cái đuôi này cái phần đuôi bự ghê không nóng quá nóng quá giống thịt gà đó mọi người nhưng mà ngon hơn thịt gà thịt nó dai ngon hơn thịt gà mọi người ạ uhm. uhm. từ trước giờ ăn món ngon như này uhm, ngon quá uhm. xin mời mọi người nhé ngon à, nó ngon nó ngon bằng dòng nè khác không mùi nó khác hả à? cái đó em thấy cái đó với lại cái con dông này cái nào ngon hơn con dông ngon hơn chứ à cái này bạn ngon hơn mọi người cái này mùi giống thịt gà ừ, nước ngon à, mà anh em dương mình con dông nhỏ này đây ờ à, anh có mang theo theo ít rượu á cho bọn em đấy lấy cái chai đó rồi ừ, còn chuột mẹ nữa kìa <laughs> chuột mẹ từ lừ luôn cà này nướng lâu không em uhm. ngon quá mình ăn hết cái phần đuôi nữa rồi cà mình nướng lên á nó nó thơm hơn là mình à. mình à, nấu với lá mì hay là mình chiên xào á mọi người mình nướng lên là giống như là mình à, khi mà mình nướng á nó nó cháy lên á cái mùi vị của nó sẽ thơm hơn nhiều hơn ừ. đây là phân ruột cà bên trong này. cái phần này nó đắng nè mọi người bị uhm. ngon quá ăn miếng oh, ăn măng chùa <laughs> video ngày hôm nay thì kết thúc tại đây chúc ờ, tất cả mọi người à, đã có những ờ, phút giây coi video vui vẻ nha bye bye mọi người anh em ơi bye bye mọi người nào bye bye, bye.